right? Today and today. Beginning of the week. So are you happy today? Ờ, I have wonderful ờ, day. Cô ơi, con chưa nhận được quà của cô. Yes, I will take it later. I don't know the reason ờ, why. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Cô ơi, cô gửi bài trên post trên giỏi tiếng Anh. Hello teacher. Ui, cô bài. Con sao con thấy cô gửi cái bài tập bên trên kia cô. Ok, giờ sao? Ờ, có rất nhiều bạn thắc mắc rằng là uh, tại vì tại sao hôm trước chúng mình làm PowerPoint nhưng mà cô lại chưa gửi. Tại vì là bài mình chúng mình vẫn chưa làm được đâu. Đúng không nhỉ? đã có bạn nào viết bài về gia đình chứ à, viết bài về con thú chưa giới thiệu chưa mm. nobody yes I know that nobody bởi vì chúng mình vẫn chưa biết viết chỉ huống chi con lại gửi powerpoint thì các bạn lại càng khó làm đúng không nhỉ right it's so hard for you to have done with this và cô nghĩ rằng là chỉ có một số bạn ở trong lớp mình có thể làm được PowerPoint thôi tại vì các bạn khá là dành về máy tính còn những bạn còn lại thì chắc là chưa xong có xong rồi tú phương á thế sao xong rồi không đăng lên trên đúng không powerpoint phải như các bạn nào mà dành nhá ok nào bởi vì là có nhiều bạn phản hồi rằng là mình uh, chưa có thể làm được vì vậy là cô đã quyết định là mình không thể làm được bài tập này right và cô đã không gửi bài tập đó được chưa nhở? ok so now <clears throat> yes little white animals and we finishes with okay with the day of many exercise right so today we will move on to the next level to the next day and to the next lesson today right today we will study about the new thing ừ, hôm nay chúng mình sẽ học về bài mới nha nào các bạn có đoán được hôm nay chúng mình học về bài gì không nhỉ? Who can? Who can? Who can? Who can? Who can? Who can? Now, well, I, I will open the, the microphone for everybody here. So, teacher. who can guess? Yeah, who can guess the topic today we will study yeah. about? Hôm nay có bạn nào đoán được là mình sẽ học về cái gì không? Who can? Con đoán được con bạn đừng. Ừ, thế con nói là bạn. Animal. Animal. animal. Animal. What animals? What animals? Farm animals, teacher? Farm animals. What about what animals? Farm animals? Animals. Animals. Animals. Bật lên cho con nhìn thấy được không? Yeah, something, something to school. Nobody can get this. Animals. What animal? Nobody? Farm animals? No, it's not. It's not about animals, you know. Ừ. How the class, how the class, can you guess? Các bạn trong cả lớp là cô có thể mở mic cho các bạn. Mic nào? I don't know. Yeah, you don't know. Mọi người don't Ôi, cô, cô, cô, cô có biết cái bạn chấm là gì không? No, I don't know. Right. So now to to let you know, all of you know about the topic today, I will share the screen now. Oh, <laughs> I, okay, so let, can you see me? Yes. Today we will study about lessons related to school. School, right? School. Okay. So let me share you. From now, just me. Từ bây giờ chỉ có cô ở trong lớp và uh, à, đó, chỉ có cô và các trò thôi. Được chưa nhỉ? à, thầy Vương thì đang rất là bận rồi thầy Quân cũng thế nha cho nên là lớp mình phải thật ngoan nha right okay so now Today we will study about playground fun hole. Who, who, who is drawing on the board? Các bạn ơi xem nào, bạn nào đang vẽ trên bảng kia bạn nào nhỉ? Cả lớp mách cô xem nào, bạn nào đang vẽ trên bảng nào? Ôi trời, nào bạn nào vẽ trên bảng thế? Cả lớp mách cô xem nào ai chả đâu các bạn mách cô xem bạn nào đấy bạn phong à bạn hoài à đấy đấy chưa đâu phải cô cô không cần nhìn thì các bạn nhìn cho cô rồi bạn hoài an à ừ, bạn hoài cả lớp nhìn thấy bạn hoài rồi nhá đấy thấy chưa rồi ok now today we will study about playground fun playground fun okay all the class repeat to me playground fun uh, can you can you who can who can speak out loud this word bạn nào có thể đọc to cho cô từ này nhỉ Okay, I will random Trần Duy Phong nào hello teacher so hello Trần Duy Phong can you can you read out loud the topic today for everyone here yes what is this Playing ground fun okay can you translate it into Vietnamese for all the people here Yeah. Dạ. Um, translate. I, là, like, uh, what do you understand about the topic? What does it mean? Playground. À, ground. Ờ, ừ, thế đây nghĩa gì nhỉ? Con hiểu nghĩa gì? Cả lớp là có hiểu không? Chắc các bạn nào? Playground. Yeah, dạ, who can, who can? Yeah, dạ, we know that is playground. But now, who can translate? Phí Kim Ngân, do you know? Yes. Yes. What does it mean? Playground có nghĩa là sân chơi ạ. Ờ, sân chơi như nào nhỉ? Fun là fun là sân chơi như nào cũng được. Fun là vui vẻ, thú vị đúng không? Ok, đây là một cái sân chơi rất là thú vị được chưa nhỉ? Okay, so thank you to my student now. Today we will study about playground fun and Before we go on with the lesson today, I will let you listen to a song now. Are you ready for the song now? Are you ready for the song now? Các bạn đã sẵn sàng để nghe thì yeah, so ok nhá vẫn là luật ở cô Ngọc thôi tức là luôn luôn là phải nghe trước khi học bài ok always listen listen and listen à, cô khuyến khích các bạn nha xem càng nhiều càng tốt nghe càng nhiều càng tốt có thể là nó sẽ um, hơi cận một chút đấy theo như là lý thuyết của bố mẹ là sẽ hơi cận mắt một chút khi các bạn xem quá nhiều hay nghe quá nhiều tuy nhiên là các bạn nên nghe nhiều thứ được chưa nhỉ các bạn có thể xem màn hình các thứ này cũng được đúng không Right, so listen. Hey. Let let, let me. Oh, oh, something was wrong with the slide here. So I will have you to listen to the song by another way. I will have you, which be a little bit. uhm, cái cái slide cái slide bị chèn lên mất cái âm thanh của cô mất rồi cho nên là cô sẽ cô sẽ cho các bạn xem bằng hình thức khác nha playground fun nào các bạn là trước khi nghe bài chúng mình cần gì nhỉ I need a pen I need a pen here so can you show me the pen please <laughs> can you show me the pen and yeah we need a pen yes I have one here So where's your pen? Where's your pen? <sighs> I couldn't see anything. Page 14, activity one. Yes, where? Okay, are you ready? Yes, I'm. Yes. Yes, okay, great. So now we move to the YouTube, right? Okay, now Listen. Listen and read. Then sing, Come On and Play. each song is the song now, right? So I will share the screen again and we will go on with the lesson today. Okay. Uh, who, who can uh, turn, turn off the, the, the microphone, please? Cô đang lỡ mở mic cho bạn nào nhỉ? Okay, yeah. So <clears throat> we have a song, right? So come on and play hôm trước nha đợt gần vừa rồi đây mình cũng đã học về một bài liên quan đến việc ờ, mình ờ, hoạt động gì ở trong lớp đúng không mình chơi gì trong giờ ra chơi đúng không nhỉ bạn các bạn có nhớ không do you remember do you remember các bạn có nhớ là hôm trước yes đúng rồi hôm trước là mình đúng rồi các bạn nhớ hôm trước nha mình nhớ là à, mình còn cả quay video về để trả bài cho cô Ngọc các hành động đúng rồi chính xác đi kiểu à, như Tiến Minh còn diễn tả skateboarding rồi là à, Hiệp thì là còn lấy ví dụ về uh, running đấy trộm chó đấy các bạn nhớ không đó rồi là các bạn khác nữa này mình còn chia nhóm ra được không nhỉ thì hôm nay nhá mình sẽ học nhiều hơn nhiều <laughs> hơn đúng rồi <clears throat> nhiều hơn các cái hành động khác nữa nha ok let me để cô cắm cái chuột này vào nha cô cắm cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, bút của cô đang tháo rồi bảng được ok I have a pen here right cũng có bút nhưng mà bút của cô là viết ở trên bảng này right okay so now come on and play come on and play đến đây và chơi nè we are playing on the playground so who can we are playing on the playground who can oh, oh my god something was wrong with my throat nào Nguyễn Ngọc Bảo An We are playing on the playground. Okay, one more time. We are playing on the playground. Chúng chúng mình thì đang chơi ở trên sân chơi đúng không nhỉ? Okay, one more time. We are playing on the playground. Okay, Phú nào. One more time. On the playground. Yeah, on the playground. Good. So the next sentence, can you can you sing four sentences here? Four sentences here. One, two, three, four. We we playing on the playground. Mm -hmm. We we there are playing on the playground. Yes. There and, are lot of games to play. Mm -hmm. Soccer, baseball, and basketball. Mm -hmm. What do you want to play today? Yes, okay. We are playing on the playground. There are lots of games to play. Soccer, baseball, basketball. What do you want to play today, right? chúng mình đang chơi ở trên sân đúng không có rất nhiều trò để chơi nào là bóng đá rồi này baseball là bóng gì nhỉ bóng gì phú baseball bạn đã biết baseball là bóng gì không baseball là baseball baseball basketball baseball nào basketball có bạn nói rồi basketball bóng rổ nó thế baseball là gì nhỉ Baseball. Who know? Who know? Who knows? Bóng chày. Yes. Good job. Bóng chày. Đấy nhỉ? Ở Việt Nam mình có hay chơi bóng chày không? No, it's not đúng không? Thường thường ở ở trường mình thì chỉ chơi trốn tìm này, chơi bậc nhảy bậc thang này, chơi đánh nhau. Với lại chơi cá sấu lên bờ. <laughs> Ờ, à, đúng rồi, chơi cá sấu lên bờ đúng không? chơi đuổi bắt rượt nhau đúng không thì cô chỉ nhớ mỗi là ở, ở lớp là cứ đến giờ ra chơi là bắt đầu không hiểu bằng cách nào thì trong lớp đang học đúng không ừ rõ ràng trong lớp đang học tự nhiên đi ra chơi cái là thành kẻ thù của nhau luôn là người này là rồng rắn đuổi người kia đấy là ngày xưa cô học như thế ok thank you an phú thank you nguyễn ngọc bảo an nha rồi bây giờ là cái đoạn này đang hỏi là các con muốn chơi gì là các bạn muốn chơi gì các bạn comment cho cô nào What do you want to play today? What do you want to play today? What do you want to play today? Chơi đánh nhau. <laughs> ok, hide and seek. À đúng rồi, hide and seek. Bạn Thùy Dương comment cái trò chơi hide and seek cũng là một trò chơi rất là thú vị đó là cái trò trốn tìm nhưng mà rất là tiếc cho các bạn là phải đến ờ, hơn một nửa năm nay đến nửa năm cho các con chúng mình chưa có được đến trường đúng không nhỉ cho nên là cái trò chơi trốn tìm ở trường thì thực sự là rất là nhớ đúng không ok now so next Paul now who can who can read four four four four sentence more who can who can ok đây cô nhìn thấy uh, đâu rồi nhỉ who can who can đây cô xem mà cô xem một lượt thế nào Trần Duy Phong luôn Phong lần này rất là phong độ nha Đức Minh này Minh Đức này à cô rất hay nhầm là Minh Đức với Đức Minh đâu rồi nhưng mà Ok Hiệp nào lâu lắm rồi không gọi Hiệp nào Hiệp đâu rồi Press Hiệp nào Ok something was wrong with him. I can I cannot see him. Right? okay who came? Võ Minh Khang đâu rồi nhỉ? Khang ở à đâu? Hiệp đâu? Hiệp mạng lát. rồi <laughs> đây cô pin con lên cả rồi. Trời ạ, à, đâu rồi anh trai nhà tôi dạ. đâu rồi? Hello. Hello. Dạ. À hóa ra mạng yếu, trời mạng yếu đâu rồi? Thích đâu cô xem nào các con nhìn thấy hiểu hiệp nó đang đơ này này hiệp đang đơ lô đi hiệp ơi dạ. <laughs> ok rồi đỡ lát rồi sau hiệp là can you can you read four sentence more here for me and all the class here yes yes okay paul likes paul likes to play on the swings vera likes to play on the slide where we all like to play hide and seek. Are you ready to run and hide? Oh my God, oh my God, long time no see, long time no call you. Rất là lâu rồi cũng không gọi Hiệp nhưng mà càng ngày trình độ trình độ của Hiệp hình như càng lên hay sao các bạn ạ? Okay, are you ready to run and hide? Oh my God, look at you now. Ôi, ai ai dạy ai dạy ai dạy đọc hay thế? who ừ. ok rồi nào bây giờ hiệp sẽ hướng dẫn các bạn nha hiệp sẽ hướng dẫn các bạn là trong cái đoạn này nói về gì nhá nói như có nghĩa là gì nhá đầu Paul nè what what does Paul like to play hiệp Paul à, thích chơi swing này swing này chơi đánh đu ấy swings đu rồi to do okay and uh, how about uh, uh everyone here what do what do people want to play everyone want to play hide and seek là chơi trốn tìm <laughs> yes đúng rồi chơi trốn tìm hide and seek nào hôm nay nhá nghiệp với cả cô đang đang gạch cho các bạn nha đầu tiên là mình sẽ có là play on the swings okay play on the slide right play hide and seek. Okay, so are you ready to run and hide? Right, đây là một cái trò mà yêu cầu vận động rất là nhiều, được chưa nhỉ? Rồi bây giờ nha, về mặt nghe bài thì đã như thế, thank you Hiệp nha. Đó, có mấy bạn giải thích cho là cả lớp cũng đỡ mệt hơn một chút rồi. Ok nhỉ? Rồi, thank you Hiệp nha. Hiệp có thể tắt mic cho cô để cô không tiện tắt mic nào. Ok, nào bây giờ thì dựa vào bài các bạn thì mình sẽ đi đến những cái từ vựng ngày hôm nay của chúng mình nhá, được không? Oh, wait me, wait me. So the first we need to we we have a we have a boy and girls here. Listen and read for and say, right? We have Bây giờ sau đây là chúng mình sẽ nhìn là uh, anh ấy thích cô anh ấy và cô ấy thích chơi những gì được chưa right what do you like to play what does he like to play and what does she like to play wait me a little bit Page 15, Activity 2. listen and read. Point and say. 1. He likes to play basketball. Okay, the first one. He likes to play basketball. Yeah, one more time. He likes to play basketball. Okay, bây giờ, đây là một cái môn thể thao mà hầu như các bạn nào chơi thì cũng đều cao lên rất là trông thấy luôn cả ở trong lớp mình thì có bạn nam bạn nữ nào chơi bóng rổ không basketball hu hu ai chơi nào cô xem nào giơ tay nào nếu bạn nào chơi bạn nào giơ tay nào Minh Đức chơi không ok ask Minh Đức nào vâng ok Minh Đức can you hello teacher yes hi Minh Đức so con vừa giơ tay con bảo ở trên lớp chơi basketball đúng không yes ok um, so how to play basketball chơi basketball như nào nhỉ con thể diễn tả cho mọi người là chơi basketball là con tả nào con nói không nào cầm ném xong rồi phải cho nó vào rổ Okay, we hold ball, right? We hold ball, right? Đúng không nhỉ? Ném ném thế nào ném là bởi vì là đúng là chơi uh, chơi bóng thì mình phải có kỹ năng đúng không? Nhưng mà bây giờ vâng. với cả các bạn thì đều không biết bây giờ còn nếu mà bạn nào xem lại video thì sẽ đang thấy cô đang pin con lên được chưa nhỉ? Pin cô và con lên là bây giờ nhá hay chơi basketball con bảo là hold the ball and how to how to put the ball into the basket làm nào để cho nó bay vào cái basket nhỉ how how how to how to hold the ball phải cầm bóng như nào các bạn how mình đã từng từng cầm bóng như nào nhỉ đây Minh Đức có thể uh, diễn tả bằng hành động mà Minh Đức có thể diễn tả bằng hành động mà aha oh my god à, à như này chứ không phải như này đúng không no no no it's not like that right phải như này hả oh my god đây các bạn đây có bạn uh, Minh Đức chơi bóng rổ nhá anh hướng dẫn là phải để như này nhá chứ như cô thường thường như này này bảo sao cô chả bao giờ cũng quăng được vào đâu hết ok thank you Minh Đức nha dạ. nhưng mà có nghĩa là cái này các bạn biết rồi hết đúng không rồi ok next to mà mình sẽ ngồi loạt nhá two she likes to kick a soccer ball he là she likes to kick a soccer ball kick đá kick đá ok she likes to kick a soccer ball one more time cả lớp đọc theo nào she likes to kick a soccer ball Okay, one more time. She likes to kick a soccer ball. Và các bạn để ý nhá, là cái từ like này này, khi mà đi với he và she thì nó đều thêm chữ s ở đây. Okay, he likes to play basketball. She likes to kick a soccer ball. Remember? He he likes she likes. Okay. Next. Three. He likes to hit a baseball. Four. He likes to play on the slide. Five. She likes to jump rope. Six. They like to skate. Seven. She likes to skateboard. Eight. He likes to ride his bike. Okay, we have how many activities here? Cả lớp nào, lớp mình đã có bao nhiêu hành động hôm nay nhỉ? How many? Hà Bình An, me, I like to kick a soccer ball. <laughs> các bạn hầu như các bạn đều thích chơi bóng đá đúng không? Which one do you want to play? Nào các con là comment cho cô biết nào. Uh, which one do you want to play? Which one do you want to play? Eight. Ride a bike các bạn đều thích đi xe đạp ư các bạn đều thích, thích đi xe ngà xe đạp ấy hả six to skate oh my god no when we recommend uh, à, về skate đúng không cô rất sợ skate luôn tại vì cô không biết skate <laughs> two uh, ờ, hầu như các bạn thích uh, ờ, soccer ball So now today we will play a game right now. Sau khi mà mình xong xuôi các thứ bởi vì cái này là đợt trước hôm trước mình đã học rồi hầu như các từ này mình đã học rồi đúng không nhỉ bây giờ để có thể là mình ôn lại các cái câu đó thì mình sẽ bắt đầu làm bài nha okay are you ready for this page 15 active are you ready for the exercise now yes or no <laughs> Are you ready for the exercise now? I want to play. Yes, okay lớp mình thì thường thường thích làm bài tập hơn đúng không hay là lớp mình chuyển sang uh, kiểu lớp là chuyên ôn bài tập ấy <laughs> lớp gì đâu ok nào lại chúng mình lại vào về đến cái ờ, cái nơi nơi trốn quen thuộc của chúng mình đúng không các bạn chuẩn bị một đường truyền mạng ờ, ổn định nhá là bạn nào mà mà đang ở một đường truyền mạng ổn định thì các bạn phải phải phải phải phải phải ngồi in một chỗ mà bạn nào mà chưa ổn định thì phải kéo cái máy ra cái chỗ nào ổn định hay chưa bởi vì bây giờ sắp tới là mình sẽ chuẩn bị xem một video và mình trả lời câu hỏi nha Okay, which one do you want to watch? Which one, Mr. Grow? Mr. Grow? Mr. Grow? Ai cũng nhớ bạn thỏ nhờ, ai cũng nhớ bạn thỏ nhờ. Grow, grow lớp mình làm rồi, grow lớp mình làm rồi. Grow lớp mình làm rồi các bạn nhớ không? thỏ Okay, now so uh, classroom rules with minions. Nào, bây giờ xem là ở trong lớp học của các bạn minions có những uh, luật gì nhé. Lần này có khó với các bạn quá không nhỉ? Ok, hình như là không có lắm đâu. Ok, wait for it a little bit. Seven. Class rules. No gum. So, what is the problem with the gum? Ô, oh, bài này thì lại khó với các bạn rồi. Bài này lại khó với các con yêu của tớ rồi. Khó, khó, khó, khó. Khó quá các bạn ạ. Nhầm, nhầm, nhầm, nhầm. Nhầm, nhầm, nhầm, nhầm. E. Okay. nhầm nhầm bài khó khó con bài đấy vào cái là khóc luôn nào bài quen thuộc cái sao sports so here today we have a 10 new words about sport right ngoài uh, ngoài baseball basketball soccer uh, skipping rope hay là ride a bike đạp xe trốn tìm các thứ thì chúng mình hôm nay sẽ xem là về các môn thể thao nặng đô hơn nhá và đặc biệt là mình sẽ hướng đến các môn thể thao mà thường thường là nó có thi đấu đúng không nhỉ right the first one weightlifting is weightlifting là các bạn là các bạn sẽ um, các bạn sẽ phải xem một lượt trước tại vì có những bạn chưa biết mà đúng không Okay the first one weightlifting weightlifting lifting right đây là gì nhỉ cử tạ đúng không cử tạ nào weight weight lifting lift lifting có nghĩa là nâng lên đúng không nâng lên còn weight là weight nặng à, nâng cái gì nó nặng lên là weight lifting okay the second rugby okay rugby rugby rugby rugby <laughs> the third one is badminton Badminton. Badminton. Badminton. Badminton. Badminton. Skateboarding. Skateboarding. Skateboarding. Skateboarding. Oh. Baseball. Baseball. Baseball. Baseball. Baseball bóng chày như vừa nãy uh, Phú có nhắc các bạn đấy, chơi bóng chày đúng không? Như môn này không không khá không phổ biến lắm ở Việt Nam cho nên các bạn thì cũng hơi lạ với từ này đúng không nhỉ? Pool. Pool. Pool. Pool. Chơi gì đây? Pool pool <laughs> đúng rồi chữ bia đó pool pool bowling bowling bowling bowling nào cái trò cái trò mà ờ, gần như là ở lớp nào cũng có đây boxing <laughs> boxing boxing boxing boxing boxing không khuyến khích nha ok surfing surfing surfing surfing surfing surfing yes đúng rồi lướt sóng và soccer soccer soccer soccer soccer soccer one more time Baseball. Where's ba baseball? Where's baseball? One, two, three. One, two, three. Yes, đúng rồi, như Phú vừa nói, baseball. Weightlifting. And where's weightlifting? Where's weightlifting? Yes, easy. Answer one. Các bạn comment nhanh quá. Trời. Skateboarding. Where is skateboarding. Only one? Yes. Boxing. Where's boxing? One, two, three, four, five. Yes. Oh my God. Look at my class badminton. now. Where is badminton? Where is badminton? Here. Yes. Soccer. Shocker. Where is shocker? Which picture is shocker now? Wow. Okay, everyone say to me that is four. Pool. Pool, pool. Where's pool? Maybe the man like pool, right? One, two, three, four, five, six, seven. Someone say to me it's six. Someone said to me is four. Which one is the correct answer now? Yes, yes, I will choose four. Is pool. Bowling. And bowling. Where's bowling? Yes, I know that everybody know this. One, two, three, four, five, six, and seven. Some say to me is six. Six. À, các bạn nói là seven cơ. Okay, chỗ comment nhiều quá. Yes, Surfing. and Surfing. Surfing. Where is surfing? Seven. Rugby. And rugby. Rugby. Where's rugby? Rugby is where? Yes. Now next we have surfing here. Surfing. And we have pool here. Pool. right? So bowling, where's the bowling now? Two. Oh my God. Bowling. And uh, weight, weight lifting, weight lifting. oh, các bạn, các bạn nhớ nhớ giỏi nhờ mới xem có một lần đấy. Weight weightlifting. And where's baseball? Where is baseball? Yes, đúng rồi, các bạn nhớ bạn Phú ngay từ buổi buổi các bạn hướng dẫn rồi, đó là baseball, chơi bóng chày đúng không nhỉ? And how about boxing? Boxing. Oh, các bạn comment nhanh quá. Three. Boxing. Robbie. Robbie. Where is Robbie here? Which picture? Some à, bây giờ mình đang có thể hai luồng đáp án đó là các bạn thì bảo picture 2, các bạn thì bảo picture 3. Okay, which picture is correct of the class? Robbie. À, ok, ok. Yes, các bạn đều rất comment nhiều đó là picture two rugby. Rugby. Chơi vật lộn nha, chơi vật nhau đó. Ok, how about soccer? Of course, it's a picture three. Soccer. And where's badminton? Badminton. Picture two, and the last badminton. one is skateboarding. Skateboarding. So now, so which is the correct word to the picture now? Two. Rugby. Rugby. And how about this one? It's pool. Oh my god, look at you now. Các bạn làm các bạn comment nhiều nhiều ôi trời ơi, cô cũng không đọc kịp tên luôn nên bây giờ cô nói thật là cô không đọc kịp tên luôn nhưng mà cái tên cô thấy nhiều là Thùy Dương này Ngọc Bảo An và Hà Bình An Võ Minh Khang đây là những cái tên anh Khoa này Minh Đức ủn nói chung nhiều quá Hiệp này Lương Hà An này cô thấy như Trần Duy Phong các thứ này nhiều lắm trời ơi nào phu cool. À? Ngọc Quê đúng rồi nào ok so what is this one two three four look at the picture and remember about the word now remember about the word one exactly weightlifting And this picture, we have four answers here. So which one is the correct answer now? Baseball. Good Baseball. job. Now, more difficult, more difficult here. What is this? Surfing? Oh my God, các bạn không thấy khó à? Surfing. Okay, how about this one? How about this one? Four. Oh my God. Boxing. Now. So what this? Ồ, oh, các đáp án vẫn nhảy liên tục và các bạn thì không sai câu nào cả. Yes, badminton. Badminton. Right. And what's that? Soccer. Soccer. This one is Bowling or skateboarding? Yeah, skate nha, cô hướng dẫn nha, skate là cái cái ván này, à cái skate là trượt này, còn cái này là cái board này. Cái cái ván đúng không? Cái ván cái bảng người ta gọi là cái board. Ok cái board. Và có cái bảng cái bảng mà có có cô ở trên lớp viết bài cũng gọi là cái board. Ok, skateboard trượt bằng cái ván, skateboarding gọi là trượt ván. Skateboarding. Ok, bowling here. À, bowling thì các bạn chắc là biết hết rồi. Bowling. Well done. Yes, bây giờ let's check the score now. Here is the Pantado, right? Vietnam. We are in 16. Cả lớp mình nha, cả lớp mình đang đứng ở vị trí số 16 nha. Ok và liên tục liên tục các bạn khác sẽ si xong rồi được chưa nhỉ? Oh, we have a one more, we have a one more. One more, one more exercise now. One more. <laughs> dễ quá. Dễ quá, dễ quá. OK, next one, next one. easy easy dễ quá cô ơi nào thế tiếp tục về phần vocab nha vocab vocab bấm mỏi tay luôn uh, chút nữa con sẽ hướng dẫn các con vào buổi sau nắm được thêm ờ, một chủ đề nữa nha one more topic here one more topic one more topic one more topic không mỏi à <laughs> không mỏi nào one more topic here một một chủ đề nữa nào chủ đề Which one do you want to choose now? Dù con học máy tính, Hà Minh An nói là dù con học máy tính nhưng con cũng không mỏi. Ok, nào, một chủ đề nữa nào. Ồ ờ, Ngọc Nhi tiếc nhỉ, màu đi cô á. Không, nếu mà cái này thì dễ quá đúng không? Cái này dễ quá đúng không? Hay là mình vào IES, mình vào xem video đi. lớp mình dạo này càng ngày càng học giỏi lên cô đang không biết là mặt bằng chung lớp mình như nào nhưng cô thấy là chắc là cô phải tăng độ khó của cái lớp mình lên rồi đúng không lớp mình là bắt đầu phải tăng độ khó lên rồi ư ừ. <laughs> tăng độ khó lên được không các con từ buổi sau tăng độ khó lên nhá được không nhở được không nào ôi dồi ôi được không nào no thế là vâng một chút thôi một chút thôi tăng độ khó lên ví dụ như là mình sẽ học kể chuyện học tương tác nhiều hơn chứ không học lý thuyết nhiều nữa đúng không ví dụ như là ờ, mình sẽ học về kiểu tương tác và làm bài tập nhóm chẳng hạn các bạn có đồng ý không và mình sẽ bắt đầu quay trở lại với cái class dojo tại vì lớp mình bây giờ cũng đang rất là vừa không quá đông đúng không nhỉ lớp mình có muốn là quay lại với class dojo không do you remember about class dojo nếu mà một bạn nào một số bạn mà các bạn không nhớ thì cô sẽ có thể là cho các bạn xem lại nha class dojo của lớp mình thì uh, có thể là rất nhiều bạn đã bị mất cái ID của lớp mình rồi đúng không nhỉ đó yes rồi các bạn nhớ class dojo đúng không và đúng rồi đó hồi trước là lớp mình có tải về rồi tuy nhiên là một số bạn không thể được và nó gián đoạn lớp mình rất là nhiều tuy nhiên là bây giờ là lớp mình nó cũng ổn định sĩ số rồi thì mình cũng sẽ chuẩn bị là cô sẽ ờ, từ ngày thứ sáu nhá từ buổi thứ sáu được chưa nhỉ từ buổi thứ sáu thì chúng mình sẽ sẽ sẽ điểm danh như ngày xưa và mình sẽ có chứng riêng của mình cô sẽ gửi chứng về để cho các bạn đăng nhập và lớp mình sẽ có các bài tập nhóm ở trên đó được không ok ok nào no <laughs> tiến hùng yes rồi nào dễ mà dễ mà đúng không nếu mà cho các bạn nhớ lại nha thì lớp mình ngày xưa là gần trăm bạn đó nhưng mà có bởi vì là lớp mình thay id trên có rất nhiều bạn là không nhớ được mã lớp rồi no đó class dojo này hồi trước là lớp mình có 92 học sinh đó nhưng các bạn cũng rất nhiều bạn là bị lỡ mất rồi đúng không trứng của ai thì người đấy mở đây nhớ chưa? Nào remember. Không, cô không bị Covid. Nào, bây giờ đúng không nhỉ? Chúng mình đây. Lớp chúng mình rất rất vui. Nhưng mà đợt trước là lớp mình đã bị gián đoạn một đợt đúng không? Và mình đã bị mất rất nhiều các à, monster đây. Vì vậy là để khôi phục lại lớp thì có thể là từ thứ sáu tuần sau chúng mình sẽ quay trở lại với chiếc class dojo và mình sẽ có uh, một cái chương trình học mới được không một chương trình học mà có lẽ là các bạn sẽ không uh, uh, chỉ có ngồi học ở trên lớp như này nữa đúng rồi và lớp mình sẽ tăng cái hoạt động và cô sẽ hướng đến việc lớp mình hoạt động nhóm nhá và sẽ có rất nhiều bạn là quen biết nhau được chưa nhỉ mình sẽ chia nhóm mình sẽ liên lạc ở trên ờ, các cái app Class Dojo để mình có thể hoàn thành bài tập nhóm uh, tự lập zoom để thuyết trình với nhau được chưa nhỉ và và thế nào nữa và đương nhiên rồi cái khả năng học tập của các bạn cái cái mức độ học của chúng mình sẽ tăng lên một chút uh -huh. vì vậy là cô nhắc cả lớp nhá mình là một là mình sẽ tải Class Dojo như là trước tôi hướng dẫn về là cái thứ nhất này cái thứ hai là từ buổi thứ sáu trở đi có nghĩa là buổi thứ sáu ấy thứ sáu sắp tới ấy, uh, các bạn sẽ học trên máy tính và đồng thời sẽ có một chiếc điện thoại có kết nối internet nữa có nghĩa là các bạn có hai thiết bị được chưa các bạn nhớ chưa nhở một là có máy tính hai là có một chiếc điện thoại nếu bạn nào mà không có thì thôi nhưng mà các bạn nếu mà bắt đầu mà có thì các bạn sẽ có điện thoại nhá để các bạn có thể làm bài tương tác trực tiếp ở trên máy các bạn biết quiz đúng không rồi đúng rồi thì nó có quiz các bạn sẽ làm bài tương tác trực tiếp trên máy và làm trực tiếp luôn chứ không cần phải comment ở trên comment nữa các bạn hiểu không nhở khi mà các bạn có máy điện thoại và các bạn quét quiz như thế thì các bạn sẽ làm trực tiếp bài trên máy luôn và cô cũng sẽ chia lớp dễ hơn hiểu không ok nào bây giờ cô sẽ mở mic cho các con nào chưa chưa về nhưng mà là các con hiểu chưa nào các con có muốn hỏi cô gì không nào yes con có mẹ lên rồi ơi nhưng mà bài lần trước cô ra con không biết làm đó con ơi. Hồi trước cô đã giao bài đó. Các bạn khác là đến con cô con À đúng rồi, tên nhớ nhá, cứ hiểu như này là đến hôm thứ sáu là bây giờ mình sẽ tăng một cái mức độ học tập khác được chưa? Mình sẽ là học theo kiểu khác rồi sau đó thì bây giờ cô yêu cầu là một là có máy tính này hai là một cái điện thoại để có thể mình làm bài trực tiếp trong khi cô dạy luôn hiểu không chứ mình không comment ở trên này nữa comment ở trên này nữa nó sẽ rất là chậm và cô sẽ không không nhìn được ví dụ nhá cô có điện thoại này cô quét cô quét mã hôm đấy cô sẽ quét cái mã bài tập ở đây và trong lúc mà cô đang cho các bạn xem màn hình bài tập ở đây thì các bạn cũng có thể bấm bấm đáp án trên điện thoại và nó sẽ hiện đáp án lên trên màn hình luôn thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nhá các bạn biết kiểu đấy không chưa thực ra là lớp lớp của cô thực ra là trước cô đang định áp dụng lớp mình rồi tuy nhiên là lớp mình còn bé và thứ hai là các thiết bị còn hạn chế có nghĩa là các anh chị lớn thì có thể là có hai máy nhưng các em thì không đúng không nhỉ rồi quick gì quiz gì à thôi cái này khó lắm để hôm sau cô hướng dẫn nhá chỉ nôn nôn na là các bạn hiểu là các bạn sẽ phải nhờ đến bố mẹ được chưa các bạn sẽ phải nhờ đến bố mẹ là hôm đấy phải ngồi học với mình ok hoặc bạn nào không có thì chắc chắn là hơi thiệt một chút đúng không nhỉ các bạn sẽ ờ, có điện thoại chưa rồi các bạn ờ, ngày hôm đấy cô sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể đăng nhập được vào Quizzy và mình làm bài tập nhá làm bài tập trực tiếp luôn các bạn có thấy là khi mà các bạn comment ở trên trên máy thì cô sẽ không đọc được hết tất cả tất cả các bạn không đúng chứ đúng cô sẽ không thể đọc được hết tên các bạn và cô cũng không thể nào mà nhìn được qua hết rằng là bạn nào là bạn uh, có cái có cái có có cái, cái những cái đáp án mà đúng nhiều nhất đúng à đúng chứ bây giờ mình sẽ có một giải pháp là mình sẽ tải tải về và mình quét và mình làm trực tiếp được chưa rồi cái đấy cô sẽ hướng dẫn sau vào trên zalo nhá còn bây giờ thì cũng muộn rồi thì cái lớp đến giờ như nào nhỉ rồi mình rồi như nào rồi? Yes, okay, you need to brush your teeth. Lớp giữa bài thế, wash your face and you need to go to bed. Và đương nhiên rồi, lớp mình à, càng ngày học thì nó sẽ kể càng khó hơn, cái mức độ tương tác cao hơn. Tuy nhiên là cô sẽ tin lớp mình sẽ có thể làm được hết các con nha được không nhỉ? Bé nhưng mà giỏi. Okay, have a good night and see you on Friday. Goodbye. See you. Goodbye, bye, bye, bye, Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye bye teacher. Ông anh Cô Mạnh Hương Cô ơi cô Chào cô Cô ơi Cô à, không nghe này Ai con xe Cô ăn con dứa này One home One home is in the um one one people is has um COVID 19 and And then you got it? Oh my God, yes. you got COVID-19. Okay. How many days? How many days? How many days? How many days? Um, um, I don't know. Yeah, you don't know? Oh, yes. Oh, when when do you know that you got COVID-19, Ming Khang? I test. Go, I test. Go. When? Who's asking? À, con test lúc nào nhở? Minh Khang, when you test? Ừ. Mà dạ, có dạ, bữa dạ. con mở xong rồi con tự test. Ba con test cho con. Test hôm Nay, hôm nay Bộ Y tế đến nhà con test Covid không ạ? Oh my god, all the students now. Các con phải cẩn thận nha. Các con phải không quản luôn ạ. Thùy Dương à? Thùy Dương à? Ô oh, các bạn à, Trời ơi. xong. <laughs> Ở nhà không có đi long sông đi đâu đâu nha. Con thì chỉ uh, thi thoảng đi chơi. <laughs> oh my god. Cô ơi. Cô ơi con đang ngủ. <laughs> Trời đất ơi.